cơ nắm tiền vì tiền tiền bắt thời gian cho cái gian mà hế sự lăng bằng ra quả phát ta tê về và sắp cơ bây giờ và kê mang sự mang ra tình trí Ô bất cũng phát có là đi cùng ta đi tăng thời gian và đi qua ba Ê đi sẵn á giá ăn thân chẳng tục và đi cùng chẳng tục Có ba á giá